Lời đầu tiên, ID Doji xin kính chào quý khách hàng. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua.